Rồi, mến chào ờ, quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì hiện tại mình đang đăng nhập tên app Sacombank nha các bạn. À, mình sẽ làm một cái video là chuyển tiền từ tài khoản app Sacombank về một tài khoản cá nhân của mình hai tài khoản cá nhân người khác ha. Do mình chuyển dư ha, hay là những số tiền hoàn nó hoàn về tài khoản Sacombank không các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video chuyển tiền từ tài khoản Sacombank này về tài khoản cá nhân mình. Đó. Trước tiên thì các bạn à, để mình chỉ cho chỗ nó hoàn tiền nè, mình nạp tiền điện thoại thử cho bạn xem ha. Đó đây à, để mình à, chọn qua cái à, ok để mình chọn qua tài khoản chính của mình các bạn hiện tại tài khoản này là tài khoản Sacombank mình sẽ lấy tài khoản thẻ Visa của mình ra ha đó ok mình sẽ nạp thử 100 ngàn cho các bạn xem ha thì 100 ngàn thì nó hoàn cho mình 3 ngàn đó và số tiền hoàn này nó sẽ đổ về tài khoản Sacombank nha các bạn thì để mình nhấn xác nhận nè đó xong mình nhập mật khẩu của mình vô thì nó đã nạp tiền cho mình thôi đó đây nó nạp tiền thành công ha thì à, nó báo là quý khách ờ, vừa được hoàn tiền từ về điện thoại nè ha khi mua thẻ cào 3.000 đồng về tài khoản Sacombank Bay nha các bạn đó để mình thoát ra rồi mình vô mình xem cái số tiền hoàn cho các bạn xem ha thì lúc nãy á, tài khoản Sacombank Bay của mình á, thì nó có 14.000 mấy trăm à thì nó hoàn thêm 3.000 chắc mình nghĩ là nó khoảng 17.000 à, mấy trăm đồng các bạn đây để mình vô kiểm tra tài khoản mình ha vô chỗ quản lý thẻ tài khoản nè đó rồi các bạn mở lên này chỗ con mắt nè các bạn nhấn vô nó thì các bạn nhấn vô thì các bạn sẽ thấy cái số tiền hiện lên đây có nó có 17.086 đồng nè nó được quà 3 3.000 đồng nha các bạn Ok thì giờ mình sẽ à, thực hiện cái video á là sẽ chuyển tiền từ cái à, tài khoản công Sacombank bay này về tài khoản cá nhân mình nha đó. thì có hai cách một là mình sẽ nạp tiền điện thoại để mình lấy số tiền dư này ha thì mình vô nạp tiền điện thoại thử nè thì uh, hiện tại tài khoản mình có 17 ngàn thì mình sẽ nạp thử 10 ngàn đó hoặc là còn một cách khác nha các bạn cách khác là mình có thể tự mình chuyển tiền luôn đó nè mình sẽ vô chuyển tiền chuyển tiền à, mình sẽ chọn tài khoản uh, Sacombank Sacombank Bay mình đó mình sẽ chạy chuyển uh, về số tài khoản Nabat 247 nha các bạn đó chọn vô chỗ tài khoản Nabat nè đó rồi bên dưới thì à, cái à, mình sẽ chọn nguồn tiền mình là tài khoản Sacombank Sacombank bay nha đó rồi các bạn sẽ chọn ngân hàng mình xài Sacombank nên mình chọn ngân hàng Sacombank ha đó rồi các bạn nhấn số tài khoản người nhận vô sau khi các bạn nhấn số tài khoản người nhận vô thì nó, nó sẽ nổi tên người đó lên đó tên chủ tài khoản ở bên dưới ha đó rồi các bạn sẽ nhấn số tiền chuyển hiện tại thì à, tài khoản à, Starcombank Pay mình á, thì nó có 17.000 nên mình sẽ chuyển thử là 15.000 cho bạn xem ha mình có sẽ thể chuyển bất cứ lúc nào ha số tiền nào cũng được ha nhưng mà tùy vào tài khoản của mình đó lẻ cũng được đây mình sẽ chuyển 15 ngàn mình nhấn lộn mà đây mình chuyển 15 ngàn cho bạn đó diễn giải thì các bạn nhớ đừng bỏ dấu giùm mình ha để chuyển tiền thôi đó các bạn có thể lưu hoặc không lưu ha ở bên dưới nè có thể lưu à, do tài khoản của mình nên mình không cần lưu các bạn các bạn nhấn tiếp theo các bạn kiểm tra thông tin lại rồi các bạn nhấn xác nhận giúp mình đó chỗ xác nhận ha đó, thì nó chạy đây nó đưa mình tới em code ha mình chọn, chọn vô em code rồi mình lấy chỗ em sai nè mình sẽ nhấn vô lấy mà chỗ em sai để mình nhấn mật khẩu ha đối với những bạn nào mà không có em băng kia á thì khi nó sẽ báo tin nhắn trực tiếp về điện thoại cho các bạn rồi các bạn mở tin nhắn từ sao băng lên lấy sáu số đó nhập vô sáu số như thế này nhập vô nha các bạn gửi tin nhắn ờ, sang ban gửi gì trực tiếp về máy điện thoại bạn ha đó. thì mình lấy lấy sáu số này mình nhập vô nghe nó đang chạy nó báo mình đã ờ, chuyển tiền thành công luôn các bạn đó rồi thì uh, như vậy thì mình đã thực hiện cái uh, video đó là chuyển tiền uh, từ app Sông Bay về tài khoản cá nhân của mình một cách thành công ha rồi mình xin dừng video đây ha mến chào các bạn